ly mà chú nắp muốn nói con điều này Chú sẽ tặng con 500 ngàn Trời ơi, xíu <laughs> vậy Trời ơi Thiệt, chú nói là chú làm Trời ơi, mô Phật Còn nào chú đi quay chú toàn mượn tiền con không á Nào chú tặng, chú tặng con 500 ngàn thiệt Đó, mất con mới tin <laughs> nhưng mà con hứa với chú một điều đi Trời năm trăm lẻ một có tiền của sao luôn có gửi ngàn rồi thôi năm trăm ngàn ờ, con dạ vâng. hứa con hứa chú là con sẽ làm theo chú đi chú mới tặng 500 làm theo chú là ừ làm theo lời chú dặn thôi thôi không bị ôi mặt chú này mặt chú nham nhở lắm luôn á ôi cho con tiền mà nói làm theo lời chú ôi ôi chuyện nhỏ thôi năm trăm năm trăm ý Thiệt không vậy? Mà Nhìn mặt biết mê tiền á <laughs> Làm đi Làm hết, được ừ. không? Được Không có dụ dỗ bậy bạ nha à, Ai mà Cái hứa là là, là, là, Cái hứa đó <laughs> Rồi không đứa này mà đi Không hứa đi, hứa làm theo lời chú đi Thì chú đưa đi con hứa Được ha Được không? Trời ok ừ ha à. rồi bây giờ con đưa là chú 1 triệu con đưa là chú triệu thôi vui vẻ không quạo đi ha <laughs> ha chị bị gì gặp ai tương tướp tương tướp à Hứ, gì đâu á gặp trai nó được không hả hả chị coi cái này lâu lắm luôn à. mà chị thắc mắc không biết có đúng không mà chị coi chị coi, coi nhiều clip nó nhiều thông tin khác nhau quá vậy dạ, chị hỏi em nè em rành tiktok đúng không đúng rồi cái câu mà người ta hay hỏi là gì chú bán ốc ở lại bệnh viện là sao vậy hả um, à em biết cái câu này rồi chú bán ớt tại sao chị biết ở đây làm chi không tại vì á chú bán dầu qua cầu đổ dầu lên bị té rồi mà chú bán ớt thấy vậy chú bán ớt không chịu đi qua chú bán ớt phải ở lại thôi đó chị biết câu trả lời đó không cùng chú bán ớt ở lại chờ chú bán dầu chờ chú bán dầu đổ dầu chú bán ớt mới đi qua wow hay quá chị ơi Ôi, chị biến ra một con mới luôn Hay chị cây thôi nói chung là thì cứ 50 cây nói về cái nào là chi một công gọi lại xem là bao nhiêu chai bao nhiêu chai mỗi thứ 15 ờ, chai thị trường mình không uống hết thì chú uống thị trường mình không uống hết thì chú uống thị trường mình không uống hết thì chú uống sao giờ muốn bán sao mẹ ví chai ba giờ ta đi qua ủa vậy giờ có mối sợp này muốn đặt của mẹ nè oh. chú quyền linh <laughs> năm chục chai chốt đơn chốt đơn mẹ hết luôn hả xuống sáu hộp é là chú khoái á ờ à. mẹ mẹ coi đi mẹ mà giờ hộp é với uh, chanh dây hả hộp é không có hộp é hộp là 15 giây danh dây 15 giây bé nha chốt đơn chốt đơn dạ rồi ok mẹ ok còn mẹ không biết đang quay đâu ngày nào với lê lộc ngày quay với lê giang á đều phải mua nhiêu đây hết trơn á bữa thì cơm uh, cá uh, cá chiên cá dứa dứa bữa thì uh, là nước ờ, cam mật ờ, ong hột é hột dưa đủ thứ loại hột ngày nào cũng vậy nay thêm một vịt lộn nữa bữa mẹ con còn bán gì không cứ mua hết luôn mẹ con thích ra món mới rồi đó trời ơi từ lúc mẹ nó bán tới giờ mà tôi lên cũng cái chục ký rồi đó mẹ em gọi chú quyền linh là mối sợ oh. gọi chú quyền linh là mối sợ thế mà cứ thấy cuộc gọi của chú quyền linh đặt hàng là mừng okay? It's a quiz. Trời ơi. Nghĩ sao mà nó bắt tôi uống một té. À, ăn hột vịt lộn, uống <laughs> dân dây, cắt bằng ông. Chịu gì hỏi không? Trời ơi, nghe luôn. Trời ơi. Mẹ không có bán gì cũng từ từ nha con Đừng ép chú quá nha ép quá vô đây không nổi nữa dạ. thành phần kinh phí nó có hơi hao hụt một lần chú đặt mẹ con là cũng cỡ vài triệu đó trời ơi trời gần như ngày nào mà không bắt được cũng đưa người lên mất làm sao coi lỏng sao ủng hộ lê giang đi lê giang đây làm luôn anh em tiếng cười cho mọi người ha mặc dù mình ăn nó hơi buồn chút không kệ rồi mọi thứ sẽ trôi qua mọi người nhớ ủng hộ bếp bà giang nha bếp bà giang làm sang cái bụng chúng ta lên giang mua mai bán đất chứ đừng nhát cùng nữa nha nước nước rửa bò này nha tụi họ cũng mỏi với cái nhóm này lắm cảm ơn chú Huyền Linh thay mặt mẹ con cảm ơn chú Huyền Linh rồi con cũng... chú mai quay chú nữa đó rồi <laughs> mai quay nữa hả <laughs> ước gì tôi được quay chung với lộc nó chơi vui là đi quay chung con cũng lên tiếng vui là chính ủng hộ lê lộc lê gia